gì? Mày có biết hả? Lâu rồi. Mày biết ổng lên cái này tướng bao nhiêu tuổi cho nói mày nghe. Mày biết. Năm ba bảy tuổi là tôi ba bảy tuổi là ông được ờ, ờ, thay chính tại tuổi luôn dép á bùm á đố một cái nha yeah. đó mày nói gì mà nghe lặng chết <laughs> đó là đường đến hả đường gì gì mà đường đống đa đống đa đá đông mới ghê chứ đâu chụp được chưa rồi đâu quay rồi này là quay phim